Hello, <laughs> mình tên là Kazuko, nhóm đã bổ huyệt yeah, yeah, yeah, yeah. Bây giờ mình ở số 99 Nguyễn Đình Chính Quận Phú Nhuận Mình cũng đọc báo này. Trên mặt báo điện tử đó giới thiệu Top 10 quán trai Quận Phú Nhuận ngon đồng có tiếng giá bình dân Quán tiếng là quán trai Điều Minh này là bây giờ đủ người rồi à, và một người là 25 nghìn thôi à. và tôi chọn món ăn chay à. em chỉ có một người phục vụ thôi à. nên mọi người à, giúp phục vụ đó ai à, giúp em rất rất rẻ này 25 nghìn nữa cũng có trang Google nhé quán này là kém 450 trang Google nhé chanh ngon và comment là rất rất nhiều nữa là quá một trăm ngon để chưa biết nè nè đi thôi nha rất cool đây có là từ phục rồi nha Yeah đậu cũng chín này đậu cũng chín này yeah. mình thích cả tím yeah. oh, cà lốc này dạ yeah, chuẩn bị rồi nè yeah. không cái này là không có thiệt đầu tiên là cá tím ngon còn nem nữa và hôm thế ta dư là không phải ờ, người trai à. là đầu tiên đi nhà hàng trai tất cả các món ăn của nhà hàng đó vì nhật nhưng cái này là không phải bị ngổ à. ngon này ngon đây là <clears throat> quán món chai đó nhưng mà không giống như nhà hầm bình thường đó ừ. sau khi hầm củ cải chanh này là, là xóa mềm à. mềm lắm này là hay gì không biết nướng à giống như là một chi bánh dài hơi hơi tay cái này ờ, bị ức và giống như là sa tê món ăn chay là rất rất nhiều loại em khi ăn món chay thì có thể trồng nhiều món ăn wow. lão xào này các món vị ừ. quán này là vừa mình có cá dưa rất ngon là như nhà hàng lắm hơi hơi bị ngọt nhá, nhưng mà ở đây là không phải ngọt không có ngọt hơi cay và hơi mặn này. đậm này. em có thể sử dụng nhiều giá vị nhé nên mỗi món ăn này đều vị khác nhau nên thử vị là vui nhưng mà bì ngon này là bì ngọt bây giờ là 11 giờ rưỡi nha bây giờ đông người và cũng có người nước ngoài nè có thể là nhiều người trai à dán ở đây à. đậu cuối trên này là ngon nhất bên Nhật Bản ít có quán ờ, chai có thể ít có tại vì ờ, mình là không phải người chai em không biết rõ nhưng mà ít có người chai có thể hiện nay người chai Nhật Bản càng ngày càng nhiều hơn mình chưa có bằng người chai Nhật Bản nha khi sống ở Việt Nam thì <clears throat> mỗi gặp người chơi là đầu tiên thấy cái này thì mình tưởng thịt gà này nhưng mà không phải chắc chắn cô vẽ thịt gà giống như bên ngoài giống như thịt gà da gà chắc chắn không phải đâu cái đó là vịt đầm khăn không trắng và đây cứ cố căng cà dư sống một mềm đem nếu là khi nấu ăn thì sử dụng nhiều thịt chít ăn vào bây giờ mình nghĩ thỉnh thoảng nên đi ăn cơm chay nha có thể <laughs> tốt cho sức khỏe sức khỏe và thực chất có nhiều tín hiệu nhé để ngày mai là khỏe hơn và sức mạnh nhiều hơn và sẽ trở, trở nên da đẹp đó à trở thành da đẹp nha đúng không nếu mọi người chưa đi ăn món chay thì <clears throat> hãy đi ăn món chay nha chắc chắn ngon còn nếu thích video này thì hãy like share và subscribe nha Yeah. That's long, man. Eh? Yeah.